và thể thao quý vị nhá Đấy, chạy trên đường cái dáng của chiếc xe này nó còn khá là bắt mắt và đẹp quý vị nhá với những cái dòng xe ờ, hiện tại bây giờ như là City hay là một số các dòng xe, xe Vios đời mới thì chúng ta thấy cái form dáng chưa chắc đã đẹp bằng con này quý vị nhá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 khỏe khoắn hơn hiện đại hơn quý vị nhá đấy, kể cả cái đèn gầm phía dưới này đây cũng còn rất là sáng luôn quý vị đấy đèn trợ sáng đèn gầm vào ban đêm đấy, cũng rất là sáng luôn giúp chúng ta vận hành một cách dễ dàng vào ban đêm đấy, phát hiện ra các cái vật cản ở gần quý vị nhá và cái mặt à, ga lăng của nó đây quý vị à, chính giữa là cái biểu tượng Honda cái mặt ga lăng này à, được thiết kế inox rất là trẻ trung quý vị nhé chạy đều sang hai bên và chính giữa chính là cái biểu tượng Honda Một hãng xe nổi tiếng của Nhật Bản Và bây giờ sẽ là cái đèn pha phía trước bên lái đây quý vị Đấy, Chúng ta thấy cũng còn trong veo như mới tinh nha quý vị nha Vẫn là đèn zin theo xe từ đầu Và cũng đã được chủ nhân người ta nẹp thêm cái viền inox Rất là thể thao khỏe khoắn quý vị Và cái đèn ờ, gầm phía dưới này đây cũng vậy Cũng trong veo sáng trưng luôn quý vị nha ba đợt sốc thì còn rất là khớp khít Không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị đắp ma tít nhiều đây đâu quý vị là tất cả mọi thứ theo chúng tôi đánh giá là còn khá là hoàn hảo luôn với sản phẩm này chúng ta mua về sử dụng luôn không phải đầu tư thêm bất kỳ một hạng mục nào khác một chiếc xe tính đến thời điểm hiện nay thì nó vẫn giữ được cái dáng vẻ thể thao hiện đại trẻ trung quý vị nhá dáng của Civic thì rất là trẻ bên cạnh đó nội thất thì khá là hiện đại và bây giờ sẽ là cái khoang lốp phía trước đây chúng ta thấy tất cả mọi thứ còn sáng trưng keo phủ sân của nhà sản xuất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 Đấy, nước sơn cực bóng, thân vỏ cực ngọng luôn Không có ma tiết trên chiếc xe này luôn Và chủ nhân người ta cũng đã đầu tư bộ vè che mưa này Nhạc chân kính inox, tay mở cửa inox, lót cửa inox Đầy đủ hết quý vị nhá Và bây giờ sẽ là cái khoang lốp phía sau đây Đấy, chúng ta thấy rằng là tất cả mọi thứ vẫn còn sáng trưng luôn Kể cả là cái cái cua lốp đây cái nhựa nước đang chỉ tay đây quý vị Vẫn còn zin luôn quý vị ở đây đinh tán của nó đây này. Đấy, và cái gót khoang lốp đây này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 rất là hiện đại luôn đấy form dáng đẹp và cái đèn hậu phía sau đây chúng ta thấy vẫn là đèn zin theo xe nhá và còn rất là sáng luôn quý vị được thiết kế cabo kép nha quý vị nhá đấy hai ống xả kép ở phía sau tạo cho chiếc xe này rất là khỏe khoắn và thể thao cái đèn hậu phía sau bên uh, phụ đây quý vị cũng còn trong veo luôn như mới tinh không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị hoen ố hay bị bạc màu gì đâu quý vị đấy và bây giờ tiếp theo sẽ là cái khoang lốp phía sau đây đấy chúng ta thấy tất cả mọi thứ vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và cái cua lốp này vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá và với cái lốp này chúng ta đi còn khá mới chúng ta đi phải hơn 2 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp đấy chúng ta thấy đây cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng trưng và bên trong cũng là cái cụm phanh ABS đấy, chưa có dấu hiệu gì của sự phết phẩy sơn vẫn là cái la răng zin của nó đấy, thân vỏ thì càng đét luôn quý vị nhá đấy đây cái, đây cái lốp phía trước đây cái khoang lốp đây đấy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhé không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và chúng ta thấy cái lốp này đây cũng còn rất là dày luôn đấy, và nó cũng đến từ thương hiệu Michelin cái mặt la răng đây khá sáng luôn chính giữa là cái biểu tượng của Honda một hãng xe nổi tiếng đến từ Nhật Bản đăng kiểm dài đăng kiểm đến cuối năm 2020 cơ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 cho đến 7 lít xăng trên 100 km và cái mức tiêu hao trung bình của nó là hơn 6 lít xăng trên 100 km quý vị nhá. Đấy và cam kết và bảo hành cho quý khách cái sản phẩm này luôn. Đấy, với mỗi một cái sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi à, có như thế nào chúng tôi miêu tả đúng thực tế như vậy, chúng tôi không thêm bớt quý vị nhá. Đấy. Đây và bây giờ sẽ là cái nội thất bên trong của chiếc xe này đây. Chúng ta nhìn thấy cái mặt táp lô của nó đây. Còn sáng tươi mới tinh luôn quý vị nhá kể cả là cái phần nhựa màu vàng phía dưới này đây cái hàng ghế thứ nhất đây được chủ nhân người ta bọc màu kem phối màu rất là hợp lý so với cái nội thất quý vị nhá các chốt cửa đây chúng ta thấy cũng vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy. đây kể cả là các bậc lên xuống này chúng ta thấy nó còn rất là sáng luôn Đấy. táp lô cực đẹp luôn đây chúng ta nhìn thấy là cái mặt phím còi của nó đây cũng còn rất là đẹp luôn quý vị nhá còn rất là sần luôn quý vị Đấy, không có dấu hiệu gì có sự mòn mờ đâu quý vị đây cái tắp bi cửa của nó là kể cái phần nhựa phía dưới đây màu vàng này cực đẹp quý vị nhá đây các con ốc này chưa một lần mở sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết gì đâu quý vị nhá Đấy. một chiếc xe có thể nói còn cực đẹp luôn kể cả các cái tay mở cửa đây chúng ta thấy cũng còn rất là đẹp không có dấu hiệu gì của sự bị bạc hay là bị sờn đâu quý vị nhá đấy và đây cái keo chỉ của nó đây Đấy, các con ốc này vẫn là sơ, chưa một lần mở và sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá. Keo chỉ thì đây quý vị thấy kể cả cái phần phía dưới này đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và cũng bị sần xù gì đâu quý vị nhá. Hiện đây thì tôi quay cả gầm cho quý khách hàng xem luôn quý vị nhá. Đây. Đấy, gầm của nó sang trưng chưa quý vị. Đây kể cả là cái ờ, ba hộp bu lê đây quý vị. Đấy, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá và gầm của nó vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy, một chiếc xe có thể nói là cực đẹp luôn quý vị Đấy, và bây giờ sẽ là cái cánh cửa sau đây cái táp đi cửa đây cái phần nhựa phía trên này còn sần tươi khá mới luôn kể cả các cái tay mở cửa đây Đấy, cái phần nhựa màu kem đây keo chỉ đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy kể cả cái phần phía dưới này đây đấy, tôi quay trực tiếp cho quý khách hàng xem luôn quý vị nhá đây cái hàng ghế thứ hai đây đấy, may khá là cầu kỳ không bị ờ, rách vá gì đâu quý vị và rất là căng luôn chủ nhân người ta vừa mới bọc xong đây chân của nó đây càng đét như mới tinh không bị sờn xù một chút nào cả và còn rất là sáng luôn quý vị nhá Đấy. và mỗi một cái video của chúng tôi thì nó thường dài từ 10 đến 20 phút hơn 20 phút cho nên cũng rất mong quý khách hàng chúng ta dành thời gian thật lớn à, thật lâu để theo dõi các cái sản phẩm của chúng tôi và cũng để kỹ như vậy thì cho quý khách hàng chúng ta đỡ mất à, công, đỡ mất thời gian khi đến à, xem các cái sản phẩm của chúng tôi quý vị nhá. Đấy phải thật kỹ quý vị. Đấy quay từng chi tiết một đây. Cái hàng ghế thứ nhất đây cũng còn rất là sáng luôn cái tab bị cửa bên lái đây. Cái phần nhựa phía trên đây còn rất là sáng luôn các con ốc này đây. Còn sơn dấu đây chưa một lần mở quý vị nhá. Đây kể cả phần nhựa phía dưới này đây. Đấy. Keo chỉ đây quý vị. Các con ốc này chưa một lần mở đây. Đấy, chưa một lần động chạm cờ lên một lên đây, keo chỉ kể cả cái phần phía dưới này đây còn rất là sáng luôn các cái chốt cửa đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy một chiếc xe khá đẹp và với cái tầm tiền khá hợp lý và quý vị và các bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này đây cái tắp bị cửa đây ấy cái phần nhựa phía dưới màu kem này khá sáng các cái tay mở cửa đây không bị sờn mờ một chút nào cả keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đấy kể cả cái phần phía dưới này đây đấy rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy. và bây giờ sẽ là cái cốp sau chúng tôi đang giới thiệu cho quý khách đó là chiếc xe Honda Civic sản xuất cuối năm hành đây đấy chúng ta thấy hai bên hông của nó đây đinh tán đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng quý vị nhá keo chỉ của nó đây đấy keo chỉ đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng keo chỉ đây đấy, hai bên hông của nó đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị nhá đấy và tôi dở hết cho quý khách hàng xem đây chúng ta thấy sơn xi, à, rồi là lòng dè của nó còn đẹp như thế này sáng trưng như thế này cơ mà dở được chỗ nào từ đây tôn của nó đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị dở đây tôn của nó đây đấy sáng trưng hết cả một lượt không có dấu hiệu gì của sự mòn mục dở được chỗ nào tôi dở hết cho quý khách hàng xem luôn quý vị đây tôn của nó đây đấy sáng trưng hết quý vị nhá đấy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 Đồng hồ tua máy thì nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 đến 900 vòng trên một phút Một mức độ quá đạt chuẩn luôn và không có một cái đồng hồ báo lỗi nào đâu quý vị nhá Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ hết quý vị Bây giờ sẽ đi vào phần động cơ Một chiếc xe có thể nói còn cực kỳ chất lượng Và quý vị và các bạn nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này Đây sẽ là phần động cơ Đây máy đang nổ quý vị nhá Máy nổ cực êm luôn quý vị nhá Đây sơn dấu của nhà sản xuất đây quý vị Đấy, sơn, máy đang nổ nhá, máy nổ cực êm luôn Đây, sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn Đây, chúng ta nhìn thấy đây Đây, các con ốc này đây Đây, chưa một lần mở quý vị nhá Các con ốc này này, chưa một lần mở đây Đấy, các con ốc này chưa một lần động chạm cờ lên mở lên Đây, kể cả các con ốc uh, ờ, buji đây Đấy, chúng ta thấy cũng đây, các con ốc này đây Chúng ta thấy vẫn còn zin đét đẹp luôn quý vị nhá Đây, sơn dấu của nhà sản xuất Rồi là đầy đủ hết sáng trưng luôn cái gì nó cũng sáng choang luôn quý vị nhá đây đấy ốc chân máy đây quý vị đấy chúng ta thấy cũng còn zin đét luôn quý vị nhá đấy máy đang nổ nhá đây sơn dấu của nhà sản xuất đây chúng ta thấy còn zin đét luôn máy đang nổ nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật đứng gần còn không nghe thấy tiếng máy nổ luôn quý vị nhá máy đại chất luôn máy gầm đại chất đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này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 Máy rất là cầu kỳ, đầy đặn Không có dấu hiệu gì của sự rách vá gì đâu quý vị Đây cái tắp bị cửa của nó đây Kể cả các cái tay cửa đây Không bị sờn xù một chút nào cả Keo chỉ thì di tét đẹp, đẹp luôn quý vị nhá Đấy Đây Đây hàng ghế thứ hai đây Máy khá cầu kỳ Đấy, da là da cao cấp luôn quý vị nhá đắt tiền luôn đây cái tắp bi cửa của nó đây keo chỉ đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu máy đang nổ nhá máy nổ đại chất luôn gầm đây cù lốp cù liếc còn hết quý vị nhá bốn quả lốp bê tinh đang kiểm dài đấy không có gì được là chúng ta phải ờ, băn khoăn suy nghĩ cả đây hàng ghế thứ nhất đây đây cái táp đi cửa đây lái đây keo chỉ của cánh lái đây quý vị các cái chốt cửa đây đấy còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy đây táp đi cửa sau đây